trên trần gian ngã ngủ qua lòng than khốn khổ vì duyên tình ta đã cũ gặp nhau là thiên duy tình tình đã làm hai ta vấn vương nào biết nàng biết ta biết làm tim ta chấn thương vì chót thương chót nhớ làm muốn theo nàng mãi về sau nụ cười cả ánh mắt khiến ta lại càng muốn kề nhau vẫn mai sau có bao đời mỹ nữ sắc ta gọi mời thì nàng ơi ta sẽ luôn ở bên người con gái xinh dặn như những cánh hoa hồng liệu rằng anh biết tình muốn nói em được không em chờ hỏi anh sâu bao